chưa đảo sâu về mối quan hệ chính trị giữa họ với nhau. Có thể nói bảo mật thông tin nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vấn đề sống còn đối với sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Như Thời báo trong chấm đã từng nói nhiều lần, sẽ không có bản án nào nhắc về vấn đề môi giới buôn bán vũ khí và sợi dây liên hệ giữa Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam với một cơ quan tình báo lừng danh của nước ngoài. Ông Tổng Bí Thư đang áp lực trong Tô Lâm phải lôi cho bằng được bà Nguyễn Thanh Nhàn về Việt Nam để làm một vụ án còn động trời hơn cả vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ nước về, để khi đó đã hạ được Đinh La Thăng. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính học được bài học từ Đinh La Thăng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đã học được bài học từ ông Trịnh Xuân Thanh, nên bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là bế tắc đối với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Vì khuyết xuất cảnh, bà Nhàn hoàn toàn không phạm tội, cũng không có lệnh truy nã của tòa án ở Việt Nam. Bà là một con người hết sức bình thường. Việc ông Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn nắm quân đội không phải bây giờ ông mới có ý định mà ông đã có ý định từ rất lâu. Tuy vậy lúc đó ông Thủ tướng làm rất kín đáo chỉ là những móc nối với Tổng cục Tình báo Quân đội mà không quan tâm đến việc móc nối với những quan chức quân đội ngoài Tổng cục Tình báo. Tuy nhiên khi mà ông Trọng đang thúc Tô Lâm vào cuộc và ông Tô Lâm đã kéo một số sĩ quan công an thuộc loại thiện chiến nhất Việt Nam là Đại tá Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh, nơi mà đã lưu dấu của ông Phạm Minh Chính vào thời kỳ năm 2011-2015. Thì khi đó ông Thủ tướng Phạm Minh Chính mới cảm thấy sức nóng của ông Tổng Bí Thư đang phà vào gáy của mình. Thực ra, dự định chuyển ông Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh đã được ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên kế hoạch từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, vì lộ ra vụ án một tội phạm của ông Nơi chi tới 20 tỷ đồng để đẩy ông Nơi ra khỏi An Giang nên ông Tổng đã chỉ đạo cho Tô Lâm tạm hoãn, tránh những dư luận không tốt. Thực ra, việc có kẻ chi 20 tỷ đồng để đẩy ông Nơi đi là sự thật, nhưng họ muốn đẩy ông Nơi đi rời An Giang chứ họ không đủ tiền chi cho việc ông Nơi sẽ đến đâu bởi điều đó là vô ích với họ. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhân tố quyết định cán cân quyền lực giữa các phe phái trong đảng hiện nay. Gốc rễ là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gần như quen hết những quan chức cộng cán trong Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo của quân đội như Phạm Ngọc Hùng, Lê Quang Minh và thậm chí bà Nhàn còn có quen với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Nguyễn Trí Vịnh có thể nói cơ quan đầu não của Tổng cục 2 đều có mối quan hệ thân hữu với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Được biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đầu mối cần những đồng tiền lại quả của phía bán vũ khí rồi đem về Việt Nam phân chia lại cho các quan chức của Tổng cục 2. Vì thế nên tiếng nói của bà Nhàn là cực kỳ có ảnh hưởng đến cục này. Ông Tổng biết rằng ông là người đứng đầu quân đội với chức bí thư quân ủy Trung ương. Tuy nhiên, về bên trong Tổng cục 2, ông không thể kiểm soát được, mà người kiểm soát tốt hơn là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đã từng có lần đi sai nước cờ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở nước ngoài, bà được che chắn không chỉ bởi ông Thủ tướng mà còn được hàng loạt tướng tá trong Tổng cục 2 che chắn. Bởi những người này nếu để bà Nhàn bị tóm thì họ cũng bị về hưu non và thậm chí bị mắc bệnh lạ ra đi bất cứ lúc nào. Cho nên Tổng cục 2 hiện nay đang là thành trì rất mạnh trong Thủ tướng Phạm Minh Chính vì họ bảo vệ ông Thủ tướng, bảo vệ bà Nhàn cũng là bảo vệ chính họ. Có lẽ ông Tổng Trọng bây giờ đã hối hận vì ông đã cho giải tán Tổng cục Tình báo của Bộ Công an hay còn gọi là Tổng cục 5. Có lẽ ông Tổng đã quá tự tin là ông nắm được Tổng cục 2 là đủ. Nhưng ông không thể ngờ Tổng cục 2 lại không thuộc về ông mà thuộc về kẻ khác. Và giờ đây ông đang cố giật lại, nếu ông giật không được thì biết đâu ông Thủ tướng lại dùng cơ hội hội này để quật lại ông thì thật rất khổ Mọi khả năng đều có thể xảy ra, không biết thế nào, nhưng chính trường Việt Nam thì đầy bất ngờ.